Xin chào tất cả các anh em trong ngành nhôm kính Mình là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Thì hôm nay mình có vừa Long An đáp đặt cho anh Tính một con máy cắt FB7 hai đầu mang thương hiệu Factor Thì đây là con máy cắt FB7 hai đầu Nó có hai đầu cắt, đầu cắt trái và đầu cắt phải Thì một, một, đầu cắt cố định và một đầu cắt chuyển động Nó chuyển động được trên thanh ray phi 32 và kèm theo đó là cái nút hãm hơi khi chuyển động chúng ta sẽ nhấn ra nhấn vào để chúng ta hãm hơi giữ lại cố định lại cái đầu uh, chuyển động cùng với đó là bảng mã điều khiển được mã hóa tất cả bằng uh, hệ thống tiếng Việt thì tương đương tương ứng với mỗi đầu cách nó sẽ có hai ừ, chuyển động chuyển động góc đó là chuyển động 45 độ và chuyển động 90 độ kèm theo đó là cái hệ thống chụp chụp trên chụp xuống ạ à. và ờ, kèm theo đó là hệ thống bít tông kẹp để giữ vết nhôm khi không bị ven nhôm ạ à và cũng đó là cái thước thước kèm theo kính lớp cho chúng ta dễ nhìn rõ hơn khi chúng ta cài đặt cái thước kèm theo nó đó đèn khi chúng ta cài đặt đèn khi chúng ta thiếu ánh sáng chúng ta có thể bật đèn để cho nó có đủ độ sáng chúng ta làm việc kèm theo đó là cái tủ điện và ai có ai có nhu cầu mua máy thì xin liên hệ số điện thoại dưới màn hình ạ xin cảm ơn ạ